Mọi người hôm nay Nhung sẽ vào bếp để làm cái món à, gà rim nước mắm của Hàn Quốc mọi người Ở đây là gà mình mua một con gà tươi là về đã làm sạch sát muối rửa sạch và chặt miếng khắc khúc như này mọi người mọi người nhìn gà rất là tươi giống như gà Việt Nam mình luôn rất là ít mỡ nhá đó và và nguyên liệu ở đây thì mình có là rau gừng tỏi ớt mình làm ớt cay và cùng với lại hai củ khoai tây cùng với một củ hành tây và một củ cà rốt và hành baro và đây là miến nha mọi người đây là cái miến ờ, miến rong miến sợi bản to đấy ạ mình bỏ lắc để vậy nha mọi người mình đun cho nó sôi lên mọi người cái gà của nhung bây giờ là đã sôi rồi đấy mọi người và bây giờ mình sẽ bỏ ra mọi người nhìn gà tươi sạch nên là nước cũng rất là sạch bây giờ mình sẽ bỏ ra mình rửa sạch đi nha mọi người bây giờ thì mình sẽ rửa và gà đi mọi người đó gà này rất là ngon mình sẽ cho hai thìa tỏi cho hai thìa dầu vừng này thì đường này mọi người có đường đen thì mọi người cho đường đen được và chúng cho năm thì nước mắm nha mọi người cái mắm này nó như là cái mắm mari nhà mình ấy, nó nhạt nha mắm hải sản thì mọi người không ăn được là nhâm sẽ cho hai thìa rượu trắng nhâm sẽ cho tiêu sang và nhâm màu và ai có nước màu ấy mọi người cho nước màu hoặc mọi người thắng nước màu còn nếu như không thì mọi người có thể cho cà phê hoặc cho là cái đường đen để lên màu nhé thì mình sẽ là đây mình làm cái nước màu bây giờ mình sẽ cho cái thịt gà của mình vào để mình ướp nha mọi người ướp gia vị này trong cái lúc ướp thịt ấy thì nhung sẽ đi thái rau củ tay bị thái to nha xanh vậy. bạn đánh ba thì mình sẽ thấy to thấy dài nha mọi người thịt của mình đã ướp được 10 phút rồi bây giờ mình sẽ cho lên mình nấu nha Đó. mình sẽ cho nước vào nha cái nồi gà mình đã cho 700ml nước và bây giờ mình sẽ nấu khoảng chừng 10 phút lên nha mọi người để lắp lại wow bây giờ mình sẽ cho khoai ớt cà rốt nấu khoảng chừng 10 phút để cho củ quả nó mềm với nhá mọi người khoai của mình đã, đã được 10 phút rồi bây giờ mình sẽ cho lốt cái hành này nha hành paro hành bay Bây giờ Nhung sẽ cho cái miến này vào nha mọi người Khoai cũng chín rồi Bây giờ cái miến này nó sẽ hút nước đấy mọi người Cái sợi miến này nó là miến ờ, miến rong ấy Nó không như cái miến Việt Nam mình thôi nên là nó rất là dai ấy mọi người ơi, cái miến này là nó dày và nó cứng nhá nên mình cho vào mình nấu chừng 5 đến 7 phút là cái miến của mình nó mềm rồi và bây giờ của mình là đã xong rồi mọi người ạ Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha à, Hôm nay gia đình nhà Nhung chắc uh, hai vợ chồng Nhung ăn cái món gà Ờ, là zin nước mắm của bên Hàn đó mọi người hấp dẫn không xin mời cả nhà nha mình ăn chung với cơm và cái món ăn kèm không có gì chỉ có kim chi thôi mọi người ạ à. món rau wow ăn cái thịt này rồi wow nướng này đen là uống bia thành nghiền không hôm nay là mua con gà tươi rất là ngon mọi người gà như là gà Việt Nam vẫn xin mời cả nhà nhá ăn nhiều lắm không thịt gà rất là dai gặm gà Việt Nam luôn và không có miếng mỡ không đấy nạc nạc ngon quá không ừ. gà thịt tắt nào gà này là khi mình mua ấy, thì mình gọi người ta làm làm với tôi con gà thì người ta làm xong lúc đấy mình làm mình lấy ừ. Cái bánh đa đỏ nhỉ? như cái sợi như bánh đa đỏ sợi miến miến nó to như cái bánh đa Việt Nam kìa to như to như sợi bánh đa ừ. ngon ngon mình nấu um, cái, này là hôm nay mình sẽ mình không cho ớt cay mọi người ạ mình chỉ cho tiêu và một à, hai quả ớt hai quả ớt cay chứ không cho cái ớt um, không cho kiểu như ớt đẹp nếu như mình người lớn mình muốn ăn cay thì mình có thể cho thêm bớt liệu thì nấu này cho chị em ăn được uhm. ngon gà ngon quá nấu là chưa ăn เตอร์ติดยางแมนแมนการได้หมด À. Ừ, cái miếng này ngấm đang bị ăn ngon hết cái miếng này nó dai chứ nó không có không để miếng việt nam mình khoai ừ. nó mềm nhưng mà nó nó còn rất là chia dài ừ. lâu không bị bỏ là nó dùng ngọt ngọt đây này chứ làm kiểu này á, cho khoai là khoai ngon lắm mọi người để em rất thích ăn kiểu này mọi người nó dễ ăn nấu này thịt gà vừa vừa mềm mà lại có cái nước sốt đấy chị em ăn được đấy sốt à wow gà là kia cả ta ừ, này ừ bánh mà gà ngồi ừ ui đây thì em ừ. chân Hàn Quốc cũng là người Bồ Mà ừ. tươi xong lại còn những người đặt gà tươi là người ta mua về người ta nấu người ta tự chế biến còn mà những ai đến ăn gà chiên của bát quán đông nghịt luôn ừ. ừ. từng biến là ăn ngon ăn vào đã ăn luôn cảm thấy lạ vậy ừ ngon Ừ. chạy đến chạy có hai cái chân to đã mang mình chơi luôn ừ. Ừ. Ừ, nước sốt ngon nhé con gà mình thích ăn thích nhất là cái cánh này em bằng gà đấy đùi em chỉ tiên đây đây gọi là ức gà ức gà nó lạc ăn đấy không béo không nó tát một hôi để uống những những lườn đấy, chân đùi à. hai ngang đùi em thì em thì đây ức gà đây lườn lên con gà có hai cái ức là gọi là gần con gà đấy cái nước sốt làm theo kiểu này ăn rất chi là, là đậm đà mà mà ngon mà trẻ em ăn được cái này là mọi người không có trẻ em thì mọi người ừ. có thể cho tăng cái lượng ớt này ớt cay đấy. cái này là không cho bột ớt nha mọi người cái này cơm mà ăn ngon lắm cái này cho cái quả ớt ớt khô ấy. vào ăn nó thanh nó cay mà cay cay thanh lên đấy chứ nó không được bột bột gần vậy nếu nếu mà mình mà gà mà mình luộc lên ấy ừ, mình chỉ ăn được khoảng tầm 3 ờ, miếng đến 4 miếng mà ngán là mình không ăn được mà gà nấu là ăn được ừ. mà gà còn là ăn ăn được nhiều siêu ngon luôn cái cái khoai mà cho vào ăn kiểu này nó thơm mùi khoai nhưng nó lại ngấm cái cái cái, cái hương vị gà đấy ăn nó nạm miệng ngon dã man luôn dễ ăn ừ, vẫn thích ăn cái miếng này một tội ít quá định ăn no miếng à ừ. đấy em còn này Wow. Bác còn ngồi riêng mép Ăn cái này nóng Mình không dám bật bếp lên mọi người ạ là nấu và để ăn nổi trực tiếp chứ không dám cho lên bếp nữa nóng lắm nó cái này nó cũng không có nhiều nước làm cái miếng nó nhanh hút nước đó nên là mình để như này ăn mà ăn cái miếng nó nóng lâu đến bây giờ sợ miếng nó bốc khói này uhm. Đó. Uhm. ngon là ăn nữa ngon phết lắm ngon nước nát Ôi ngọt ngoa Chỉ biết nó ngon không biết tả nó ngon kiểu gì Nhà nhung hay làm thịt cá hay là uh, gà là gần như là chế biến theo cách của Hàn nhiều hơn bởi vì chế biến theo cách của đồ ăn kiểu Việt Nam thì chỉ biết thôi nó ăn cơm này biết ra thôi không biết làm gì hoặc là lọc ra gà xào xào ớt ngã làm cái nhiều mỡ lắm các món ăn của Hàn á gần như là rất ít mỡ nên là dễ ăn mà ăn nhiều cũng không ngán món nam món lỗ ở Việt Nam ăn cũng ngon ừ. dễ ăn mà dễ ăn anh ăn món này như kiểu món Việt Nam ấy. Ừ. Ừ. Ừ. ăn khoai ngon dã man sốt sốt này em nước sốt này dưới vào cơm ăn chắc cũng không cần luôn không cần chế gì luôn bớt cần luôn này. Uhm. Uhm. dưới nước sốt này ăn mà không cần ăn thức ăn luôn đấy gà to luôn á ừ. phải hên xui mọi người có hôm hấp tay gà ờ, cái thả uh, cái trong cái vườn ấy nên là con to con nhỏ người ta túm được con nào người ta bắt cho mình con đó có hôm này mua phải con nhỏ con nhỏ cũng rơi khoảng chừng cân cân rưỡi nhỉ cân rưỡi cân bảy ừ. nhưng mà con to ấy em nghĩ con to là cân rơi được cân 7 cân 8 2 cân sao lại hên xui mình cũng không thể thông cảm cho người ta người ta bắt con nào là ăn con đấy không bán được người ta bán được con không phải bán được cân Rồi hôm nay cũng nghĩ là sợ là cái con gà nó nhỏ tại sợ người bắt phải con gà nhỏ bảo người ta bán thêm chân không mình nghĩ là nấu nhiều một chút à nên người ta bảo không con gà bán tròn con không bán chân không bán đùi riêng ừ. à. Thế hay là tại mình nói thế người ta chọn con tôi mình ta rất là hai người ăn như này ăn cũng quá là cứ cuối tuần hôm nào mà trời mưa mưa nữa mà quê quần gia đình mà nấu một nồi này cả nhà tầm bốn năm người ăn cũng thoải mái mọi người nó cực kỳ là ngon luôn dễ ăn ừ. không cần thức ăn nhiều Ừ. bữa này ăn cơm gà này quá ngon luôn ăn à, hết bay những lúc cơm to ăn còn ít khoai với chân củ cải ngon rất là luôn mọi người ạ mọi người vợ chồng mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây nha <laughs> cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi cái video clip của gia đình nhà mình và luôn ủng hộ gia đình nhà mình mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ kênh gia đình nhà mình nha bye bye